trong muôn vạn kiếp sống có chấp chặt mình anh thôi đắm say vì những nét nhăn sắc vời nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người Hello, mình là Trường đến từ Bell Studio Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con mixer đến từ Masky có tên là Pro FX6 V3 Một mixer rất là tinh tế, đẹp và chất âm thì lại quá là tuyệt vời Với chủ đạo là màu đen và màu xanh Và cái nó vặn là màu đen, quá là đẹp luôn Rất là tinh tế Ok, mình mới vừa set up microphone K200 với Mixer Pro FX6 V3 à, Thì các bạn cũng đã nghe âm thanh rất là chi tiết, trầm ấm và rất là sạch sẽ Thì trên này nó sẽ gồm uh, à, 2 input like 1 và like 2 thì mỗi cái channel channelship nó đều như nhau. Thì channel channelship đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu là đầu tiên là cái uh, on up của hi-set thì mình sẽ cắm dành cho nhạc cụ. À, cắm vào. Thì mình bật nút hi G lên thì uh, sử dụng cho guitar. Tiếp theo là nút low cut để nó cắt cái uh, tần số 100Hz trở đi, cắt loại bỏ. Tiếp theo là cái gain, gain này dùng để tăng giảm âm lượng của microphone thì nó cũng giống như là một cái preamp vậy đó thì nó rất là sạch sẽ tiếp theo là sẽ là EQ cả hai băng tầng là low và high trầm và trap thì ở đây mình sẽ tăng cái âm ờ, low lên ha à, âm low thì à, tăng quá nhiều thì nó sẽ bị trầm nó nó bị ù quá nhiều và trap thì tăng nhiều quá thì nó sẽ hơi chói ha ok đây là hết cỡ nè ok thì ở đây nó đã có bộ cân bằng rồi mình chỉ cần preamp lên ví dụ như đối với giọng hát của ai hoặc là giọng nói của ai đang thiếu về âm thanh về độ trap hay là bass thì mình có thể tăng giảm lên cho nó phù hợp tiếp theo là cái nút effect ở đây mình đang à, bật effect rồi nhưng mà mình mút ở đây rồi thì các bạn không nghe được effect thì bây giờ mình sẽ mở mút ra thì các bạn sẽ nghe được effect ha mình đang chọn chế độ vang thì trên này tổng cộng trên này nó có 24 chế độ thì nó có echo có ờ, room nè có vang nè thì có rất là nhiều thì các bạn có thể là delay và room nó bla thì có thể sử dụng trong quá trình là mình hát karaoke nè mình sử dụng cho ừ. hát karaoke à, nếu ờ, như à, mà có, có một dàn loa, loa hoặc là cái loa nào đó, đó mình có thể là output từ cái mixer này, này ra, ra cái loa, loa thì mình có thể là sử dụng hát karaoke giải trí ha ok tắt cái effect của nó Tiếp theo là một cái lever để đẩy ra tín hiệu của output mình cứ để nguyên ha. Rồi, mình chỉ cần à, tăng giảm cái gain thôi là ok. Thì tiếp theo là nó sẽ có line 34 thì cái hai cổng stereo này để cắm cho nhạc cụ uh, piano nè hoặc là organ nè, những cái tín hiệu mà sử dụng stereo left right. Tiếp theo là 56 thì line in là nó cắm cổng 3.5 vào để mình input nhạc từ máy vi tính hoặc là điện thoại vào. Ừ. Tiếp theo là nó sẽ có hai cổng uh, tăng giảm âm lượng của 34 và 56 ở đây và tiếp theo là cổng USB thì à, nó sẽ nằm ở thuộc ở cái, cái âm lượng của 34 thì khi mình ấn xuống thì nó cắm cái dây USB 2.0 vào máy vi tính thì nó cấp nhạc thì mình chọn nút này và mình tăng giảm âm lượng ở đây hoặc là trên máy vi tính đều được ha rồi bên giải màu đen bên này thì nó sẽ chỉnh cho effect và chế độ đầu ra thì đầu tiên nó sẽ có cái à, input này thì nó sẽ à, mình nghe về cái phần mảng bên input này còn ví dụ như các bạn sử dụng biến nó thành một cái sao kẹt kết nối qua cái máy vi tính thì mình tăng thành USB thì lúc đó mình sẽ nghe tín hiệu trực tiếp cái monitor của mình từ máy vi tính ngược trở lại và cái tai nghe này thì mình kiểm soát đó là tùy mục đích sử dụng cơ hoặc là trên phần mềm tiếp theo thì trên này nó có một cái nút to phone là khi mình bật lúc này thì nó sẽ à, mình tăng giảm âm lượng phone thì mình chỉ nghe phone thôi những cái đầu ra này thì khi mình là tăng giảm nó không tác dụng còn khi mình xả ra thì ở đây thì mình sẽ tăng giảm được cái output của main main out đó và có thể là tăng giảm tai nghe ở đây đó. to nhỏ ở đây tùy thích trong quá trình rồi tiếp theo thì nó sẽ có effect cái effect của nó ít hay nhiều nè uhm. hey hey hey hey hey hey hey sáu sáu đó, đó cái effect của nó ít hay nhiều nên là tăng giảm giảm effect rồi các bạn các bạn là sẽ là sử dụng chọn cái chế độ vàng ít à, tăng giảm cái cường độ của nó ít hay nhiều ok rồi cái để nguyên như thế này ha rồi tiếp theo là âm lượng này là âm lượng của phone nè âm lượng cuối cùng là âm lượng của master âm lượng ra main out âm lượng đầu ra của mình thì trên này nó có hai cổng một cổng là chuẩn là canon và chuẩn là 6 ly thì có thể là sử dụng ba lăng hoặc là in ba lăng à. Tiếp theo là một nút 48V để cấp nguồn 48V cho microphone condenser như thế này Còn các bạn sử dụng Dynamic rồi chỉ cần cắm vào thôi là sử dụng được ngay à, Và cuối cùng là cái nút à, tắt tất cả các channel thì khi mà mình mút thì mình đó, nó sẽ tắt hết tín hiệu cho mình thì các bạn sử dụng với mục đích là uh, ờ, live stream nè uh, mình có thể sử dụng thu âm lại podcast nè uh, có thể là thu âm ngoài trời đi ra ngoài hoặc là đối với cái bộ effect vang như thế này thì uh, à, Mackie bán ở ngoài thì nó rơi vào tầm gần 4 triệu thì đối với khi mà sở hữu cái con mixer như thế này thì mình đã được thêm một cái bộ reverb như thế này echo effect rất là tuyệt vời và kèm theo đó thì nó sẽ tặng kèm theo một cái phần mềm thu âm và một phần mềm để hòa âm phối khí đó là waveform để hòa âm phối khí và một cái phần mềm Pro Tools để dùng để thu âm chuyên nghiệp. Thì bây giờ mình đang thu tín hiệu trực tiếp tại qua điện thoại à, và mình test qua cái effect của con mixer này các bạn nghe qua cái effect echo ha lát nữa mình sẽ test qua một cái reverb <clears throat> quá là tuyệt vời luôn trong muôn vạn kiếp sống có chấp chặt mình anh thôi đắm say vì những nét nhăn sắc vời nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi bây giờ mình sẽ test một đoạn cái effect uh, reverb trong một bản kiếm song có chấp chấp mình anh thôi đắm say vì những nét nhan sắc nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ xanh người ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ mày thôi thì các bạn cũng đã nghe cái chất lượng khi mà hát qua cái mixer FX Pro 6V3 Nếu các bạn muốn sở hữu một con mixer như thế này hoặc là tư vấn kỹ hơn thì hãy liên hệ đến số điện thoại 0926 464549 hoặc là trang web bellstudio.vn để được biết ngay thêm chi tiết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.